à, tôi không thể nào đầu tư được à, thì thật ra là sự thật á, thì à, bạn nghĩ nó như vậy thôi chứ không có đầu tư thì không có phức tạp lắm đâu mọi thứ nó đều có công thức ha à, tôi nói ví dụ như vậy thường là mọi người sẽ nói rằng là à, bạn nghe trên à, kênh youtube nhiều khi bạn cũng sẽ không hiểu tại sao người ta nói như vậy ha thì à, ví dụ như người ta hay nói rằng là à, à nguyên tắc đầu tư là xem 100 à, chọn 10 và mua một thì à, nói nói như vậy thôi nhưng thực ra là nó đơn giản là như vậy ừ, khi mà bạn xem nhiều cái bất động sản hay bạn tìm hiểu nhiều thì bạn sẽ có cái bạn tập trung à, thời gian tâm trí và tất cả mọi thứ vào cái việc mà à, tìm hiểu về bất động sản thì bạn sẽ hiểu được rằng là à cái khu vực nào nó sẽ tốt ha à, bạn khi mà bạn xem thì ví dụ 100 cái cái tài sản 100 cái bất động sản ở tất cả các nơi thì bạn cũng sẽ à, thứ nhất là bạn nắm được giá thứ hai bạn nắm về được về thị trường bạn sẽ biết được là khu nào đang phát triển khu nào à, cái nhu cầu họ nhiều họ muốn à, mua hoặc họ muốn à, thuê à, tất cả mọi thứ ha khi mà bạn đã xem đủ 100 thì bạn sẽ biết rằng là nơi nào tôi sẽ nên đầu tư à, và khi mà bạn xem nhiều như vậy á, bạn sẽ biết được là giá cả của khu đó như thế nào à, và có nên đầu tư hay không thì khi đó là bạn sẽ chọn được cho mình một cái tài sản xứng đáng đó là tôi nói ví dụ một cái công thức như vậy hoặc là cái công thức người ta hay nói rằng là à, à mua ba bán hai giữ một ha thì nó đơn lạ giản là như vậy khi bạn à, mua thì bạn à, có thể là à, mua nhiều nhiều hơn một chút ha và khi mà tài sản tăng giá thì bạn sẽ bán bớt đi còn lại bạn giữ lại một cái tài sản bạn giữ lại một cái tài sản đó thì nó là cái tiền lời của cái việc bán hai cái sản phẩm kia đi là bạn bạn cứ để đó ha thì cho dù nó có tăng hay nó giảm gì cho nào thì cái đó là cái tiền lời bạn rút vốn về hết rồi còn cái tiền đó tiền lời bạn để lại và bạn để một cái thời gian rất là dài à, có thể là à, bạn sẽ để nó rằng là có khoảng thời gian là khoảng 5 à, 7 năm thì bạn nghĩ rằng là cái bất động sản bạn mua đúng vị trí ha và nó tốt bạn để 5 7 năm thì cái giá trị của nó lên cao rất rất là nhiều ha lên cao tới mức độ như thế nào luôn á nên á là cái việc mà là mọi thứ nó đều có công thức nó không khó khăn lắm đâu khi mà bạn à, bỏ thời gian bạn nghiên cứu thì bạn sẽ có chiến lược đầu tư nó đúng đắn cái à, sai lầm thứ hai à mọi người nói với tôi rằng là uh, đầu tư á, ờ, rất là khó tôi đâu có kiến thức tôi không có kiến thức để mà đầu tư mà hầu hết mọi người á, là sẽ không tìm được ra được cái khoản đầu tư tốt tại vì à, không có những kiến thức này sự thật á, là cái ờ, đầu tư tốt nhất là bạn có thể là tìm hiểu à, trong ngành của bạn à, những cái gì mà bạn biết bạn cũng có thể đầu tư ví dụ là à, bạn cũng có thể khi mà đầu tư á, thì nó bao gồm cả đầu tư tài chính lẫn đầu tư bất động sản nếu mà bạn à, yêu thích bất động sản bạn cũng có thể là thay vì cái việc mà bạn à, mua bất động sản ở đâu đó nhưng bạn ít tiền thì bạn cũng có thể là mua cổ phiếu của công ty bất động sản à, bạn tìm hiểu rằng là cái công ty nào đang hoạt động tốt à, cái à, báo cáo tài chính của họ tốt ha à, họ đang hoạt động kinh doanh à, thị trường đang ổn à, đang trong cái thị trường giá lên thì bạn mua à, và bạn để đầu tư cho nó dài một chút ha thì bạn cũng có thể có lời từ cái việc đầu tư đó chứ không hẳn là bạn phải có thật nhiều tiền bạn mới có thể đi đầu tư được ha hoặc là ví dụ như là cái việc mà là à, nếu à, mà bạn là tôi nói một ví dụ ha nếu mà bạn là cái công ty à, về à, kinh doanh dược phẩm thay vì bạn đi à, thuê cái mặt bằng để bạn mở cái nhà thuốc ha hoặc là mở cái trung tâm thuốc thì bạn cũng có thể à, mua cái nhà đó mua cái nhà đó thì bạn à, sẽ dùng cái tiền thay vì tiền là bạn à, trả cho người thuê thì bạn sẽ phải dùng cái tiền thuê đó bạn trả cho ngân lãi vay ở ngân hàng à, và cái khi mà bạn kinh doanh thì bạn vẫn có thu nhập thì bạn sẽ trích cái thu nhập đó để bạn đóng trả cho ngân hàng trả bớt cái vốn và lãi cho ngân hàng thì sau một thời gian thì bạn sẽ có một cái bất động sản và à, theo năm tháng thì bất động sản sẽ lên giá và từ đó bạn à, cái khoản đầu tư của bạn nó rất là à, ổn ha một cái ví dụ mà tất cả mọi người đều biết đó là cái gà rán KFC thì họ à, không phải là họ thành công ở cái việc mà là gà rán không mà là họ thành công ở cái việc mà là tất cả những cái địa điểm của họ đều là à, những cái địa điểm mà họ bán bán hàng cửa hàng đó đều là họ mua ha họ mua và họ kinh doanh ở đó và bạn biết rằng là theo thời gian à, và những cái địa điểm đó những cái bất động sản đó đều tăng giá và họ có tài sản ở rất rất là nhiều nơi và họ đã thành công ha không chỉ là chỉ có là rán. thì um, một cái uh, cái hiểu lầm thứ ba mà mọi người uh, hay nói mọi người hay nghĩ rằng là đầu tư thì uh, rất rủi ro và tôi sẽ bị mất tiền thật ra là khi đi đầu tư thì nếu mà bạn không tính toán cẩn thận thì cái chuyện mà mất tiền nó chắc chắn nó sẽ xảy ra ha thì đầu tư nguyên tắc đầu tư thì thứ nhất là phải an toàn à, thứ hai thì tiếp theo sau đó mới là tính tới cái việc mà là lợi dụng như thế nào thì à, à, ví dụ như là à, bạn à, phải tính toán được cái à, bạn phải xem rằng là cái tình hình tài chính của bạn như thế nào cái khả năng thanh toán của bạn như thế nào ha thì bạn mới mua bạn mới mua đầu tư thì à, cũng khi mà đầu tư bạn phải xem xét rằng là cái rủi ro cao nhất mà bạn không thể nào à, thanh toán được cái à, khoản đó thì ờ, rủi ro cao nhất là gì hoặc là uh, mất luôn cái khoản đó hoặc là bạn sẽ uh, sẽ như thế nào đó bạn phải đưa ra những cái trường hợp à, để mình có thể là khi mà gặp cái vấn đề bạn có thể giải quyết được ha hoặc là ừ, khi mà đầu tư thì bạn phải chia ra à, rất là nhiều cái ừ, cái mảng ví dụ như là à, đầu tư À, tài chính hoặc đầu tư bất động sản hoặc là à, đầu tư ngắn hạn à, trung hạn hoặc dài hạn nó có đều có tỷ lệ hết ví dụ như là cái tỷ lệ mà đầu tư rủi ro bạn chỉ cho nó khoảng là 10 phần trăm 20 phần trăm so với cái tài sản của bạn thì nếu có lỡ nó mất đi thì bạn sẽ cũng không bị ảnh hưởng nhiều bạn không thể nào phá sản được à, đó là một cái cũng là kinh nghiệm mà đau thương của tôi ha khi mà lúc trước tôi đầu tư là tất cả mọi thứ mọi số tiền của tôi có được tôi đầu tư vào một chỗ hết và đầu tư đó là đầu tư lướt sóng luôn á chứ không phải là đầu tư dài hạn thì lúc đó mình không được học mình cũng không ai dạy mình cũng không biết là mình phải đi học đầu tư nữa cơ mình cứ thế là mình bỏ tiền mình đầu tư mua mua bán bán mua xong rồi bán rồi bán được có lời nha nhưng mà khi mua lại á, thì vẫn mua ở giá cao à, vẫn mua giá cao mà khi thị trường rớt một phát thì mình đang ở trên cao mà mình rớt mà mình không có cái kinh nghiệm là mình phải thoát ra như thế nào luôn mình cứ để đó hy vọng rằng nó sẽ quay trở lên mà thật ra là nó không thể nào lên được à, mà mình không có những chiến lược cắt lỗ như thế nào không có chiến lược mà thoát ra thị trường như thế nào đó đó là tất cả mọi thứ à, nó sẽ rủi ro khi mà bạn không có chiến lược đầu tư à, hiểu được thị trường hiểu được sản phẩm hiểu được bản thân mình à, mong muốn điều gì và những có kế hoạch đầu tư như thế nào à, đó là cái rủi ro nếu mà bạn bạn à, ừ, tình trạng bạn như vậy thì bạn chắc chắn bạn sẽ rủi ro ha rồi ờ, cái hiểu lầm thứ tư mà mọi người ờ, cũng hay nói đó rằng là những nhà đầu tư thành công thì có thể quyết định cái thời điểm mà để ờ, thời điểm của thị trường thật ra sự thật không phải là như vậy ha nhà đầu tư thành công không thể nào quyết định được cái thời điểm thị trường nó như thế nào không thể nào biết được là thị trường đang ở đỉnh hay là ở đáy không bao giờ biết được cái điều đó là tại sao ở à, vào những cái năm mà khủng hoảng kinh tế nhiều quỹ đầu tư à, của nước ngoài rất là lớn ha nhiều ngân hàng rất là nổi tiếng ở mỹ tại sao họ phá sản tại vì thật ra là không ai có thể biết được đỉnh ở đâu và thấy ở đâu cả à, nó do cái bị tâm lý ấy, khi mà thị trường sụp đổ thì tâm lý bán tháo ra rất là nhiều và nó càng ngày càng kéo càng kéo xuống ha và nếu mà không vực dậy thì nó càng đà nó càng đau xuống rất là nhiều thì nhà đầu tư chỉ có biết được là à thời điểm nào nên mua vào à, thời điểm nào nên bán ra thật ra là mình cũng không thể nào biết được đỉnh đáy à, thì mình sẽ mua từ từ đầu tư từ từ mình bán ra từ từ khi mà nếu mà so với nếu mà bên à, tài chính đi đầu tư tài chính thì bạn sẽ mua bán từ từ à, mua khi mà thị trường à, ở đáy ha và nói chung là bạn mua khi mà thấy thị trường càng lao dốc thì tại sao bạn thì khi mà bạn theo dõi bạn sẽ thấy là khi thị trường càng lao dốc thì nhà đầu tư nước ngoài càng mua vào tại vì họ mua để họ trung bình giá và mua mua như vậy phải chia ra nha chứ không phải là bạn mua hết một lần bạn mua hết rồi nó rớt xuống nữa là bạn không thể nào mua được bạn mua bạn nó sẽ càng rớt càng rớt tại vì họ đâu có biết đáy đâu không thể nào dò đáy được bạn sẽ chia ra à ví dụ tôi có nhiêu đây tiền à, tôi sẽ ví dụ ở đây tôi sẽ mua khoảng 10 phần trăm à, tiếp theo tôi mua 5 phần trăm chẳng hạn tiếp tiếp, tiếp tiếp tiếp theo như vậy ha rồi rồi sao bạn sẽ đợi thị trường hồi, hồi phục thì trong cái việc mà là à, tăng giảm của thị trường như vậy thì nó có những lúc nó hồi lên và nó sẽ bắt đầu nó giảm xuống nếu mà trong thị trường giá xuống thì nó sẽ là như vậy còn trong thị trường giá lên thì nó sẽ hồi nó lên nhưng mà à, cho dù nó xuống thì nó vẫn lên lại à, còn bất động sản thì cũng như vậy ha bất động sản thì nó cũng có à, những cái đợt mà tăng giá giảm giá nó có thể là giảm sâu nó ờ, coi như là khi mà suy thoái sâu nó ở luôn ở dưới đó và giảm rất là lâu và nhưng mà cái ờ, thời điểm nó sẽ phục hồi lại hoặc có những cái phân khúc nó cũng không có bị ảnh hưởng ở ờ, cái việc mà là ờ, khủng hoảng à, vào cái năm mà 2008 2012 thị trường ờ, bất động sản tại Hà Nội không giảm giá nhiều như ở Sài Gòn lý do là ở ở ngoài ở ngoài ấy ha mọi người mua bán bằng tiền mặt à, không vay ngân hàng nhiều nên khi mà à, thị trường lao dốc thì họ cũng không có bị à, thu nhà nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm à, nhưng mà thời điểm thời điểm hiện tại à, cũng mọi người nghĩ rằng là bất động sản à, các nhà sẽ cũng sẽ bị tình trạng như vậy ha nhưng mà thời điểm hiện tại thì cũng không có nhiều cái khoản đó mọi người vay nhưng mà vay à, mọi người đầu tư ở những cái dự án chứ không phải đầu tư ở trong nội thành tại vì đầu tư trong nội thành các nhà đầu tư không đầu tư ha tại vì khi mà đầu tư trong nội thành cái việc mà cho thuê nó cũng khó à, khó có thể là cái tỷ suất lợi nhuận nó thấp không khó hơn khó có thể là lấy cái tiền đó mà trả lãi vay ngân hàng được và à, mọi người sẽ vay để mua bất động sản tại các dự án nhưng mà bạn à, nên biết một điều rằng là các dự án thì có thể là hai ba năm nữa mới giao nhà tới thì thời điểm đó thì mới nếu có vấn đề xảy ra thì xảy ra ở tại thời điểm đó hai ba năm nữa chứ không phải ngay thời điểm hiện tại à, nên à, cũng có thể là thị trường sẽ sẽ giao dịch ít hơn à, không có nhộn nhịp như lúc trước nhưng mà chắc chắn chắc chắn một điều rằng là um, sẽ không có tình trạng bán đổ bán tháo à, nếu mà giảm khoảng 20 30 phần trăm là vẫn có người nhà đầu tư họ thu vào ha cái suy nghĩ sai lầm thứ năm đó rằng là tất cả các khoản đầu tư tốt đều đã được uh, lấy hết rồi à, mọi người lấy hết rồi tôi không có tìm được cái khoản đầu tư nào tốt hết tại vì bây giờ à, thị trường thị trường bất động sản đã lên giá quá nhiều rồi ha thì không còn cơ hội cho tôi nhưng mà thật ra cái sự thật là không phải như vậy vẫn có cơ hội à, để bạn à, có thể tham gia thị trường nếu bạn tìm hiểu và thật kỹ ha bạn vẫn có cơ hội tham gia tôi nói à, tôi nói ví dụ ha à, ở cái à, ở cái thời điểm mà cách đây à, năm ngoái năm ngoái khi mà Vinhome à, Vinhome quận 9 à, ra hàng đợt đầu tiên thì hàng cái những cái uh, tài sản đó uh, cái giá mà căn hộ nó chỉ khoảng là 30 triệu một mét vuông thì ờ, theo nguyên tắc Ờ, của ra hàng của các chủ đầu tư thì mỗi lần ra hàng thì họ sẽ nâng lên một mức giá mới mỗi lần ra hàng sẽ nâng một mức giá mới à, chỉ có cái lần ra hàng đầu tiên à, của từng cái phân khu thì là giá tốt nhất tại vì họ phải đưa giá ra để dò thị trường xem là cái phản ứng của mọi người đối với cái mức giá đó như thế nào à, thì ngay cái thời điểm đó thì ừ, những nhà đầu tư mua vào thời điểm đó thì giá rất tốt à, và họ có thể là mua đi bán lại ha bán trên rất là nhiều vòng luôn và các môi giới cũng có thể là mua đi bán lại ở ờ, rất nhiều vòng tại cái khu vực đó tại cái dự án đó hoặc là uh, sau sau này ha đầu năm 2021 ha như có những cái căn hộ tại uh, tại nhà bè nói chung là uh, vị trí là nhà bè nhưng mà nó cũng sát với quận 7 sát cũng như hưng cái giá khi mà đưa ra bán rất là mặc dù là cao nhưng mọi người vẫn mua và bán trên được tại vì uh, không có hàng tại vì cái giỏ hàng của các chủ đầu tư không ra nhiều hiện tại là uh, hàng hiếm uh, không có đủ hàng cho các nhà đầu tư nhưng mà nhu cầu đầu tư vẫn có tại vì họ vẫn có tiền họ vẫn để dành tiền được để họ đầu tư nên họ bắt buộc phải để tiền vào một chỗ nào đó chứ không thể nào gửi ngân hàng với cái lãi suất thấp được thì hoặc là nhu cầu uh, mua để ở của mọi người vẫn có mua cái ngôi nhà thứ hai vẫn có thì uh, họ cũng mong muốn để mua nên uh, khi mà mua những nếu mà hàng không có ha cung ít mà cầu nhiều thì chắc chắn uh, giá nó phải tăng à đó uh, nói chung là ừ, không khi nào là bạn không có cơ hội hoặc là um, những cái uh, bất động sản vùng ven cũng như vậy ha những cái những đất nền ở vùng ven thực ra là bạn mua nếu mà bạn thấy được cái khu vực đó nó có xu hướng tăng giá xu hướng phát triển ha do hạ tầng bắt đầu à, nhà nước làm hạ tầng nhiều à, cầu đường làm rất là nhiều ha thì trước sau gì khi mà kết nối cầu thì bất động sản bắt buộc phải tăng giá hay là những cái dự án lớn mà bắt đầu họ khởi công thì sau khi dự án hoàn tất dân đổ về ở thì bất động sản đó nó cũng sẽ tăng giá thì bạn nếu mà bạn à, đầu tư thì bạn tìm những cái cơ hội như vậy vẫn có chứ không phải là không có thì à, bạn đừng nghĩ rằng là à, sẽ không có cơ hội cho mình khi mà đầu tư à, đó là một vài cái uh, chia sẻ của tôi uh, về cái những cái sai lầm thú vị khi mà những nhà đầu tư khi mà không muốn đầu tư thì họ nghĩ như vậy ha cảm ơn các bạn đã theo dõi video mong rằng cái việc đi đầu tư của các bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi và tốt đẹp à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo